Con người sợ nhất điều gì? Xem xong ước gì có thể biết sớm hơn. Người nắm quyền, sợ mất đi quyền thế. Bậc phú thương giàu có sợ mất đi tài phú. Người có tuổi thọ, sợ mất đi sức khỏe. Bậc anh tuấn tài giỏi đẹp trai sợ mất đi tài năng và học vấn. Thục nữ xinh đẹp, sợ mất đi diện mạo. Điều con người sợ nhất là gì? Chính là mất đi. Tuy nhiên, những điều mất đó có thực sự đáng khiến ta buồn khổ không? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những đạo lý dưới đây, qua đó giúp bạn hiểu thấu hơn ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh. một Điều con người sợ nhất có thực sự chân quý Trên thế gian này, con người thật sự sợ mất đi là những điều đã được xã hội công nhận. Mất đi quan niệm và tình cảm vốn có, mất đi sự thư thái và an nhàn mà bản thân đang nắm giữ, thậm chí không dám nghĩ tới. Tuy nhiên, thế sự đời người đều là vô thường, cũng là điều không thể tránh khỏi. Điều chúng ta có thể làm chỉ là tự thay đổi chính mình. Thay đổi những thứ vốn có quan niệm xử sự làm người của mình. Sợ mất đi có lẽ bởi chúng ta vẫn chưa thể hiểu, đối với một sinh mệnh điều gì là chân quý nhất. Nếu mất đi thực sự là những thứ không tốt, hoặc không đủ tốt, chúng ta có còn sợ mất không? Chắc hẳn là không, ngược lại ta còn cảm thấy may mắn. Kỳ thực, mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường. Thuộc tính này cũng quyết định nó không phải là tốt nhất, không phải là điều gì quá chân quý. Bởi trí tuệ chịu nhận hạn chế, chúng ta khó nhìn thấu mọi chuyện. Vậy điều gì là đáng quý nhất với mỗi sinh mệnh khi đến với thế gian? Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhất là văn hóa tu luyện, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời. 2. Phương thuốc đối diện với điều con người sợ nhất. Trong cuộc sống, khi gặp vấn đề hoặc những điều khó khăn, hãy dừng lại suy nghĩ một chút. Có thể tự thay đổi bản thân, thử học cách làm mất đi những quan niệm cụ cố hữu, thử không tiếp tục dùi mãi vào cái sừng bò của bản thân. Khi người khác tranh quyền đoạt lợi với mình, điều đầu tiên ta nghĩ tới có thể là đạt được. Vì vậy, khi mang trong tâm sự căm giận, ta vẫn muốn vắt óc suy tính, bày mưu tính kế sao để có được nó. Vào lúc này, chúng ta có can đảm dám lựa chọn mất đi. Chúng ta có dám lựa chọn vứt bỏ tranh đoạt với người khác không? Có thể, nhiều người sẽ nghĩ, mình dựa vào cái gì mà phải làm như vậy? Mình dựa vào cái gì mà phải nhường cho người khác? Mình dựa vào cái gì mà phải nhường lợi ích cho họ? Không dựa vào cái gì cả. Chỉ là cho mình một lần tự thay đổi, là cơ hội cho mình vứt bỏ những quan niệm cố hữu vốn có. Nếu mỗi lần đều không làm được mất đi như vậy, có lẽ lần này hãy thử cố gắng một lần, xem kết quả sẽ ra sao. Chúng ta tranh đoạt lẫn nhau, chẳng qua chỉ là mò trăng đáy nước. Đám mây thực sự thuộc về chúng ta vẫn ở trên không trung. Vì vậy, nếu những vật chất, danh lợi này thật sự thuộc về mình, cũng không cần quá lo lắng, vì cuối cùng vẫn sẽ quay trở về với chúng ta. Bởi vì người đang làm, trời đang nhìn. Nếu thật sự bị người khác cướp đoạt, cuối cùng họ cũng sẽ mất đi những điều này. Kỳ thực, trước mâu thuẫn, khi lựa chọn vứt bỏ và mất đi quan niệm tranh đấu, giành giật vốn có, chúng ta sẽ ngạc nhiên phát hiện, sự tĩnh tại và bình thản trong tâm là vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Đây cũng là cội nguồn của hạnh phúc và sức khỏe. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chốc trời yên biển lặng. 3. Đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay. Mất đi là sự vứt bỏ ở tầng cảnh giới thấp, cũng để bước vào cảnh giới cao hơn. Thực sự có thể làm được điểm này, đó không phải sự kiên cường bất khuất hữu hình nơi thế gian, mà là biểu hiện tự nhiên sự thăng hoa của sinh mệnh. Có lẽ, khi thực sự có thể làm được tâm tĩnh lặng như nước, thẳng thắn chính trực, từ thiện đãi người, bao dung vạn vật như biển nạp trăm sông, con người dễ dàng vượt qua sự trói buộc và trở ngại của chữ tư và tự ngã nơi chính mình. Tất cả những điều này có thể đều xảy ra ở một tầng thâm sâu. Điều bộc lộ trong cuộc sống của chúng ta chẳng qua chỉ là một tầng bề ngoài đơn giản. Khi thực sự dám để mất đi những ham muốn và hành vi xấu, sự tham lam và kiêu ngạo của chính mình, chúng ta sẽ không còn sợ mất mọi thứ trên thế gian. Bởi vì chúng đã trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Vào lúc này, ta vẫn có thể tận hưởng mọi thứ trên đời như bình thường. Nhưng khi ta mất đi chúng chỉ như cơn gió thoảng qua, không còn đau khổ và mất mát nữa. Vì những thứ này không còn tác dụng với những người thực sự dám để mất đi. Biển lớn chính là không quan tâm đến việc mất đi một giọt nước. 4. Lưu luyến phong cảnh dưới chân chúng ta bỏ qua một đỉnh núi cao hơn. Mọi người thường nghĩ rằng mọi thứ của họ là tốt. Suy nghĩ và lựa chọn của mình là đúng. Nỗ lực và kinh nghiệm của mình là hay. Có lẽ điều này là do tư và tự ngã tạo thành. Tất nhiên, chúng ta có thể đồng ý những gì của riêng mình là tốt. Nhưng chúng ta không thể cứng nhắc và cố bám đến nó. Trong một phạm vi nhỏ nhất định, những điều cá nhân này truy cầu quả thực là tốt và có lợi. Nhưng nếu mở rộng phạm vi rộng hơn của sinh mệnh, ở tầng diện sâu hơn, có thể bộc lộ tính hạn chế của nó. Cái tư mang tính hạn chế. Nó sẽ khiến chúng ta dễ dàng rơi vào khuôn khổ cố hữu của những ý tưởng của riêng mình. Và ta cảm thấy khó khăn trong việc tự giải thoát. Không ngừng phủ nhận tự ngã và tư riêng của bản thân trong cuộc sống mới là sự đảm bảo để sinh mệnh thăng hoa lên tầng cao hơn. Từ cổ chí kim, nhiều người thành đạt, các nhà khoa học vĩ đại, nghệ sĩ vĩ đại đã dám từ bỏ hào quang và ý nghĩ vốn có ban đầu của mình. Từ bỏ cuộc sống thoải mái, không ngừng thử thách bản thân và bứt phá để đạt được những thành tựu to lớn đó. Nếu chỉ quan tâm lưu luyến cảnh vật dưới chân, chúng ta khó có thời gian và tâm trí để mong muốn leo lên những ngọn núi cao hơn. 5. Đời người giống như đánh cờ và tự ngã là đối thủ của chính mình. Đời người là một ván cờ, quan niệm về tự ngã chính là đối thủ của chính mình. Quá trình này rất khó khăn, thậm chí có thể nhận ra đối thủ cũng không hề đơn giản. Bởi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Vì vậy, không cần đòi hỏi nghiêm khắc thắng cuộc trong từng bước. Chỉ cần chúng ta không ngừng nhận thức rõ và vượt qua cái tôi của mình trong mỗi bước đi. Phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Chơi cờ với thái độ này, chúng ta có thể không còn quan tâm đến thành bại cuối cùng khi kết thúc. Bởi vì bạn là người chiến thắng ngay khi bắt đầu ván cờ. Bởi vì sinh mệnh của bạn đã bắt đầu thăng hoa khi con tốt đầu tiên được bày ra. Trong quá trình đánh cờ, chẳng qua để xem bạn có thể loại bỏ được bao nhiêu điều xấu của bản thân. Tất nhiên, nếu trong một khoảng thời gian nhất định, rất nhanh vượt qua tự ngã, đó thực sự là điều đáng mừng. Nhưng đây hẳn là một quá trình rất gian nan. 6. Không ngừng mất đi để thăng hoa trong mọi thời khắc. Phát hiện và để mất đi những quan niệm tự ngã ban đầu là một quá trình khó khăn. Nhưng đó là con đường tắt dẫn đến sự thăng hoa của sinh mệnh. Giống như thác trong suối. Mỗi một tình huống khó khăn gặp phải thực ra đều là một quá trình thanh lọc tịnh hóa. Sau khi loại bỏ những tạp chất không tốt, chúng ta vẫn trong suốt như ban đầu. Hãy thử nghĩ xem, trong những người và sự việc gặp phải ngày hôm nay, chúng ta có phát hiện ở mình những tâm tham lam nào, niệm đầu suy nghĩ bất hảo nào. Nếu phát hiện ra, hãy cố gắng loại bỏ một chút chúng đi. Sau đó, tự vấn còn nên loại bỏ những ý tưởng và hành vi xấu nào khác. Nếu ngày hôm nay, chúng ta có thể loại bỏ thoát khỏi một chút những điều không tốt, chúng ta sẽ thăng hoa lên một chút. Nếu chúng ta có thể làm điều này trong 7 ngày tới, loại bỏ từng chút suy nghĩ và ý niệm xấu mỗi ngày, sau đó kiên quyết làm điều này trong 2 tuần và 30 ngày tiếp theo. Đến ngày thứ 31 khi quay đầu nhìn lại, chúng ta sẽ phát hiện hóa ra có rất nhiều sự việc, chúng ta có thể dùng quan điểm và thái độ khác nhau để đối đãi. Hóa ra có rất nhiều sự việc ta đều có thể bình thản đối diện như vậy. Người không sợ gì mới là đáng sợ nhất. Kính thiên kính địa đã là văn hóa từ ngàn xưa của ông cha ta. Nó cũng là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá đạo đức của một người. Nhưng trong cuộc sống có những người không sợ gì hết, họ không sợ trời, không sợ đất, họ bất chấp tất cả để thỏa mãn dục vọng của cá nhân, và đây mới chính là kiểu người đáng sợ nhất. 1. Làm người không thể không có lòng kính sợ Khổng tử nói, quân tử có ba nỗi sợ, sợ thiên mệnh, sợ bề trên, sợ lời của thánh nhân, Hàn Dũ thời đường có nói trong hạ Thái Dương bất quy trạng rằng, bệ hạ kính sợ thiên mệnh, tu thân dưỡng tính. Người xưa luôn giữ sự kính sợ ở trong tâm. Ví dụ như kính sợ trời cao, vì dù sao người dân cũng lấy cái ăn làm trọng, nên tất nhiên phải kính sợ ông trời. Ông trời công chính, xiển dương cái thiện và trừng phạt cái ác. Ông trời cũng rất nghiêm khắc, vì vậy mới có quan niệm, người đang làm, trời đang nhìn. Trên đầu ba thước có thần linh. Việc trái với lương tâm thì không thể làm. Làm ăn thì phải minh bạch rõ ràng, già trẻ không gạt. Nghiên cứu học vấn, nói có sách mách có chứng. Làm quan thì không chiếm đoạt tiền tài của dân, không xử oan người vô tội, không bán đứng bạn bè, không làm việc đáng tận lương tâm. Phải có tâm kính sợ thì chúng ta mới có thể câu thúc bản thân, không làm những việc quá phận. Một khi con người không còn cảm giác sợ hãi thì họ sẽ trở nên không kiêng nể gì nữa muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Cuối cùng thì gieo gió gặt bão, phải chịu quả báo cho những gì bản thân đã gây ra. 2. Trong tâm kính sợ, học cách khiêm tốn. Sự kính sợ bắt nguồn từ niềm tin của con người. Trong tâm kính sợ thì lời nói và hành động mới có sự ước thúc. Những người biết kính sợ cũng vô cùng khiêm tốn. Dương Trấn vào thời Đông Hán là một người công chính, liêm khiết, không màng tư lợi được mọi người khen ngợi. Một lần, ông từ Kinh Châu đi đến quận Đông Lai, nay là Yên Đài, Sơn Đông, làm thái thú. Trên đường đi qua huyện Sương Ấp, huyện lệnh Vương Mật là do Dương Chấn đề bạt lên khi ông còn làm thứ sử Kinh Châu. Vì vậy đã đi đến vùng ngoại ô để nghênh đón ân sư. Buổi tối, Vương Mật liền đến bái kiến Dương Chấn, lúc cáo từ, Vương Mật đột nhiên lấy từ trong người ra một túi vàng để lên bàn và nói rằng, ân sư hạ cố đến đây, tiểu nhân chuẩn bị một chút quà ngọn, xin được báo đền ân đức của ngài. Dương Trấn nói, trước đây bởi vì tôi thấy thực tài của anh nên mới đề bạt. Hy vọng anh có thể làm một vị quan tốt. Báo ơn tốt nhất của anh đối với tôi chính là ra sức làm việc vì nước, chứ không phải là đưa cho tôi những thứ này. Người đang làm trời đang nhìn. Vương Mật Kiên trì thuyết phục, nửa đêm không ai biết đâu, xin ngài nhận lấy cho. Dương Chấn lập tức nghiêm mặt nói, anh nói gì vậy, trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết. Anh sao có thể nói là không ai biết được. Chẳng lẽ khi không có ai ở đây thì tôi và anh có thể làm những việc đánh mất lương tâm sao? Vương Mật cảm thấy xấu hổ mà vội lui ra. Chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới nói đến lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức, mới có thể hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần dân tộc. 3. Không sợ gì mới là đáng sợ nhất. Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng là một người thông minh, tài sắc, nhưng lại quá tinh danh. Kết cục bi thảm của nàng cũng là do quá thông minh. Thực ra sự thông minh của Vương Hy Phượng cũng không có sai, chỉ là đa số trong đó đều là khôn vặt. Nàng sai vì không biết sợ bất cứ điều gì. Người xưa có câu, trời muốn ai chết, tất sẽ để kẻ đó cuồng, vì vậy Vương Hy Phượng có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Tất nhiên, việc này có mối liên hệ với sự giáo dục của nàng. Khi Vương Hy Phượng còn nhỏ, cha mẹ luôn rất chiều chuộng nàng, không dạy dỗ gì nhiều. Vậy nên lớn lên nàng mới ngang ngược như vậy. Tính cách duy ngã độc tôn. Mặt khác, trong nhà không dạy nàng văn hóa truyền thống, đường đường là tiểu thư của vương gia Kim Lăng mà không biết chữ, không đọc sách thánh hiền, lời giáo huấn của thánh nhân cũng không biết. Đối với nhân lễ nghĩa trí tín thì cũng không hiểu bao nhiêu, quyết thiếu chuẩn tắc đạo đức cơ bản trong đối nhân xử thế. Nếu không có phẩm chất đạo đức cơ bản thì sẽ trở nên rất đáng sợ. Giống như là mãnh hổ sồng chuồng, rất khó thuần dưỡng. Không có đức tin thì rất khó có lòng kính sợ, không kính sợ thì không có gì không dám làm. 4. Tâm kính sợ thì không lo lắng. Tăng Quốc Phiên, nhà tư tưởng nổi tiếng triều đình Mãn Thanh, trong một bức thư gửi về gia đình đã nói rằng, tôn kính thì không kiêu ngạo, không lười biếng. Con người khi có lòng kính sợ thì hành sự mới thận trọng, mới có ý niệm dè chừng sợ hãi. Chỉ có như vậy thì mới không phân tâm, không sốc nổi trong xã hội đầy phức tạp, không bị tạp niệm càn nhiễu, không vì danh lợi cá nhân mà bi lụy. Vĩnh viễn khiêm tốn bình hòa, luôn giữ được sự an tĩnh trong tâm hồn. Bạn càng mạnh mẽ thì càng phải khiêm tốn, bởi vì khiêm tốn là thể hiện của sự kính sợ. Trong lòng có sự kính sợ thì không lo lắng ưu phiền, chỉ khi có lòng kính sợ thì chúng ta mới có thể phán đoán sự việc một cách đúng đắn, mới có thể từ chỗ khó khăn chậm rãi tiến lên và đạt được thành tựu trong cuộc sống. Tâm linh cuộc sống hy vọng quý thính giả có thể học được nhiều điều hữu ích sau khi xem xong video này. Chúc mọi người có được hạnh phúc viên mãn. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất